em ơi sao bao ngày qua mỗi khi gần nhau cứ bên cạnh anh em vẫn hỏi anh là yêu nhau từ lâu yêu rất đậm sâu vẫn thiếu một câu tại sao anh luôn giấu này em hãy đến bên anh cần bàn tay nắm thật chặt và anh sẽ được gần bên em ngay cả trong giấc mơ mình cầm tay bước đi lòng chẳng nghĩ suy gì nơi mộng mơ chỉ riêng có anh và em rộn ràng từng lời anh hát em ngẩn ngơ ngắm nhìn cuộc đời như thế có đơn giản không hỡi em và thật lòng anh muốn được lúc đến đến cuối cuộc đời dù ngày mai có đổi thay dù chẳng còn chết baby, baby Baby, baby, I need you Baby, baby, I want you Baby, baby Ta bên nhau bao lâu của thời gian anh biết yêu em nhiều bao nhiêu Rồi từng ngày từng tháng khiến trái tim mình càng muốn hát Anh không phải sai cả trong ngôn tình là chuyện đâu nha Em mới đến cho em hạnh phúc tình yêu còn thật hơn trong chuyện ngôi sao chứng minh điều anh nói với em thật lòng người hãy tin anh và nói rằng sẽ bên em. tonight.